Có Phật tự hỏi, kính bạch Thầy, con chuyển nhà mới, bát hương ở nhà cũ con đã chuyển về nhà mới rồi. Vậy con có phải về nhà cũ thắp hương nữa không? Vì nhà cũ con chưa bán. Con mong Thầy cho con một lời khuyên, con xin tri ân công đức của Thầy. Phật tử này hỏi rằng, Phật tử chuyển về nhà mới, bát hương ở nhà cũ cũng chuyển về nhà mới rồi bây giờ có phải về cái nhà cũ để thắp hương nữa không? nha vì cái nhà cũ này chưa bán được. Các Phật tử này ý định bán nhà, cho nên chuyển nhà cũ từ nhà cũ sang nhà mới. Bát hương ở nhà cũ mang về nhà mới rồi, ở nhà cũ không còn bát hương nữa. nha Ở đây Thầy trả lời chung để cho các Phật tử sau này vào trường hợp này để chúng ta biết. Nha. Thì chúng ta ở đâu thì chúng ta thờ đó. nha không? à, thân ở đâu thì thờ cúng ở đó vì người ta nói thân đâu thì tâm theo đó tâm ở đâu thì phải thờ cúng ở đó nha chúng ta à, ổn định chỗ nào thì chúng ta nên có thờ phụng chỗ đó các cụ vẫn nói có thờ có thiêng có kiêng có lành nha à, không phải là không đúng đâu nha ta ở chỗ nào ta có thờ có cúng kính thì chư thiên thiện thần đấy người ta cũng hoan hỉ biết người này có tâm người này không ác cái người mà vô thần vô thánh người ta mới sợ thế còn mình có thờ kính là tốt cho nên nếu nhà cũ có bát hương rồi mà chúng ta về nhà mới chúng ta muốn dùng lại bát hương đấy thì mang bát hương đấy về nhà mới vẫn được Hiểu không? thế còn về nhà mới nếu không muốn dùng bát hương cũ thì hóa cái bát hương cũ ấy đi lập bát hương mới vẫn được cũng không sao bát hương cũ nó còn giá trị nó đẹp nó đắt tiền thì mang nó về nhà mới mà thờ không có ảnh hưởng gì cả thế còn cái nhà cũ thì ta không ở thì ta không cần thiết phải thờ không phải thờ cúng gì cả không sao Nhớ vì ta không ở đấy nghe không? có những người có phải một nhà đâu họ năm bảy cái nhà họ có ở được hết đâu thế bây giờ mà cứ phải đi cúng lễ hết năm bảy cái nhà đấy thì cũng chết mệt nghe không? cái đấy không cần thiết chú xứ chính của ta ở đâu thờ phụng ở đó thôi những cái nhà ta không ở không cần thiết phải thờ không phải cúng lễ ở đây không cần thiết nha